để để start đó à? thì chúng ta có Bible format tôi định nghĩa bằng bằng cái thẻ record này cái model thì là record à, report.bible format này cái này giữ nguyên này để nó re, để nó lưu cái này vào database cái name ấy thì là tên của của cái format đấy khi mà anh vào đây anh nhìn name nó sẽ hiển thị ở đây đấy. thì anh thấy anh thích đặt tên là gì anh đặt tiếp theo cái format của nó là dạng letter hay dạng gì anh tùy anh đặt tên cái hết là cái chiều dài chiều cao của cái trang của giấy còn width là chiều rộng cái orientation ý là in ngang hay in dọc Đấy, in ngang hay in dọc margin top tức là cắt căn lề trên bottom căn lề dưới left là căn lề trái right là căn lề phải căn xem là căn bao nhiêu đơn vị uh, nó là mm Đó, dạ, đấy ở trên là 40 mm ở dưới là 25 mm chẳng hạn đấy việc đấy anh căn DBI là cái độ phân giải này đấy, in ra này đấy header spacing là cách cách cái khoảng cách ở trên header cái chữ ấy. đấy thì đấy là cái cái ờ, định nghĩa của nó thế sau khi mà có rồi ấy, mà anh muốn dùng nó ấy, thì anh phải thêm một cái fill là paper format vào trong cái phần mà chúng ta sử dụng nó Ờ, uh, label format gạch dưới A4 này dưới euro này đây xem nó dùng thì anh em nó mà anh em mà muốn dùng nó sẽ đưa vào cái phần thẻ report luôn đây bằng cách là đưa vào như thế này đây ở cái phần report này, này chúng ta thêm một cái thẻ gọi là thẻ label format và chọn đến cái ID mà chúng ta muốn dùng đúng không thế trong trường hợp mà chúng ta không chọn thì nó sẽ tự động lấy cái uh, à, label format của bay đúng không theo theo cái template mà chúng ban đầu còn nếu chúng ta thích định nghĩa khác thì chúng ta viết nó vào đây em anh muốn định nghĩa là cái gì thì anh viết vào đây thì chính là cái id của cái label format đấy thôi giống như cái việc view các thứ thôi nó tương tự nha đấy comment lại còn cái uh, print report name này em copy lên Để em bỏ qua tạm thời bỏ qua bây giờ em bỏ em copy lên thế thì cái print ờ, report name này nó làm cái gì nó chính là định nghĩa cái cái cái tên file khi chúng ta đao về thì anh thấy là bình thường nó đang tên là order report nghe nó hơi vô nghĩa đúng không mà chúng ta muốn nhúng thêm một số thứ vào thì chúng ta sẽ làm như thế này đây ví dụ như em muốn có chữ order sau đó gạch ngang thì em muốn hiển thị cái uh, cái cái ờ, cái ờ, ví dụ trong trường hợp mà mình tại vì order mình chưa có tên ấy, hay chưa có gì ấy chưa có cái mã đáng nghe bình thường nó sẽ có cái mã order tự tăng ấy thì mình sẽ hiển thị cái mã order đấy nhưng vì nó chưa có nên, chúng ta chỉ tạm thời lấy cái trường total price cũng được đúng không thì chúng ta chỉ cần dùng operate chấm total price như này thì nó sẽ lấy cái total price nó hiển thị cùng đó nó viết cái dạng biểu thức như này cái phần trăm s này chính là cái phần chỗ để chúng ta truyền tham số vào Đấy. rồi lắp được module cái bio format này chỉ là demo thôi nhé thường thì ta sẽ dùng a 4 nữa demo các anh có thể sửa cái điều bio format đấy đấy thấy không tên nó thay đổi rồi là order gạch ngang 19 nghìn đó là 19 triệu đấy ý là chúng ta có có quyền định nghĩa cái tên order file đao về một cách động đúng không thì ví dụ như là nhiều người in order người ta sẽ muốn gắn với ngày của order để người ta biết là order là ngày bao nhiêu xem tên file người ta nhìn được luôn sort đúng không thì đấy đấy là cái cái mà chúng ta dùng cái, cái thuộc tính là print report name rồi chúng ta truyền tham số vào đấy là cái phần là, à, report cơ bản rồi ok chúng ta tạm thời để lao về trực tiếp trong điện chưa nghe có căng thẳng không đơn giản không chỉ có cái report này thì lúc mà trước khi mà nó ra file pdf thì sẽ là để dạng html để view trước sau đó thì rồi. nên, nên print thì nó mới ra đúng đầu tiên là view thì anh để giã tml sau đó vào view chán thì rồi anh enter report nhưng thực tế là em em như em nói rồi cái thư viện nó convert nó sẽ không chuẩn trăm trăm đôi khi anh sẽ phải fix cho nó phù hợp nhiều khi xem html thì nhìn rất đẹp nhưng pdf nó hơi xấu cái thư viện nó convert không giỏi đến mức chuẩn chuẩn chỉnh trăm trăm đâu tức là vẫn phải vẫn phải biết trên cả html lẫn tức là anh phải chỉnh có thể là trên trên ví dụ như trên html giả sử nó lệch trái có 5 phân thôi đúng không thế nhưng mà anh uh, view trên BDS thì nó là thành 10 phân chẳng hạn thế thì anh phải uh, cố tình viết viết cho HTML lệch hẳn 10 phân đi để lên PDF nó vừa có thể trên HTML nhìn nó đẹp rồi nhưng mà ở trên PDF nó vẫn thiếu thì anh phải đẩy thêm nhưng mà ý là đang dùng cái công cụ uh, convert của Odo này nó à không nó dùng cái thư viện này WKK HTML to PDF uh, ờ, Udu nó cũng chỉ ấy thôi Udu nó cũng chỉ gọi gọi lại thôi chứ nó không viết cái thư viện này anh hiểu không cái thư viện này là viết thư viện của của của ờ, trên mạng ừ, do một bên thứ ba phát triển đây anh có thể viết thử cái lệnh nếu anh có thư viện đấy rồi nhé trong máy anh chắc chắn nó có rồi vì cái Udu only one nó có đây viết, viết ví dụ em muốn convert cái file trang google thành google pdf thì nó cũng sẽ gọi thư viện nó làm chả biết nó in ra đâu ấy. quên mất không để ý nó sẽ nó sẽ in ra đâu OD à à OC giờ C user min D đúng không tên file google đây google.pdf đây đấy anh thấy nó convert đúng không nhưng mà đôi khi anh thấy là nó hơi bị lệch à? này đấy. đấy thì nó không tránh khỏi được thì mình phải cốt cố gắng làm sao cho nó hợp phù hợp là được ừ. chứ còn thư viện này nó cũng không đảm bảo 100 trăm đâu tức là như thế thì ý là mình sẽ phải cốt hai phát nếu mà muốn view ừ. muốn view thì là là cốt html rồi sau đó thì lại cốt ờ, ờ, phần pdf nữa ừ tức là copy à, HTML nhưng mà vẫn phải sửa để ví dụ như nó phát sinh một số cái ừ. lỗi hiển thị ấy. đúng không? Ừ. View thì nhìn rất là đẹp, in ra thì xấu. Ừ. Đấy. View đẹp, in ra xấu mà có khi còn sai. Đúng, đấy chuyện bình thường thôi, bọn em làm cái đấy đau đầu á. Nói chung là nhiều khi khách hàng yêu cầu thì, thì rất khó luôn bởi vì con convert sang PDF HTML em nói thật anh cái gì này mình làm được nhưng dạ. <laughs> sang PDF nhiều khi nó mà muốn in cái order thì bây giờ nhìn đạo sai thì, chứ thì bây giờ lại dùng ờ, cái, cái, cái ông thứ ba kia mà lại cũng không biết là ông như thế nào thành ra cứ phải sửa loay hoay lung tung như này cố gắng sửa cho đúng